chào anh em nhé cái video này tôi ờ, giới thiệu cho anh em và chia sẻ cho anh em một cái ờ, cách đánh tài xỉu mà khi anh em ờ, sử dụng cái cách đánh này anh em đi chơi tài xỉu bịp thì anh em không cần phải mang những cái đồ chơi tài xỉu vào trong sân chơi Đấy, thì anh em biết rồi đi đánh tài xỉu bây giờ anh em rất là khó anh em có thể là mang được những cái đồ chơi hỗ trợ cho anh em đi chơi tài xỉu bịp Đó. thì ngày hôm nay tôi chia sẻ cho anh em cái cách nghe hột tài xỉu này để cho anh em nào mà chưa biết cái cách nghe hột tài xỉu thì anh em xem cái video này hoặc là anh em có thể uh, gọi điện cho tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, thì ờ, tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách làm sao mà anh em có thể nghe được cái bộ hột tài xỉu chậm nhé đơn giản nhất đấy thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái những cái bước đơn giản nhất để anh em có thể nghe được hột tài xỉu đấy thì cái ờ, bước đơn giản nhất anh em nghe được hột tài xỉu đó là anh em ờ, phân biệt được cái mặt nhất và mặt lục của nó anh em nhé khi mà anh em lắc tài xỉu ấy, cái hột ờ, mặt nhất nó rơi xuống thì nó cho, sẽ cho anh em tiếng chuông đấy, thanh nói chung là cái tiếng đấy thì nó sẽ rất là âm của nó rất là thanh đấy thì anh em phân biệt cảm nhận nhé thì đây tôi sẽ lấy cho anh em ba cái hột chợ này để test cho anh em đây. vào chợ để test cho anh em đấy thì mặt nhất nó xuống thì nó sẽ rơi ờ, nó có âm là thanh chuông nhé đấy còn à, mặt à, còn à, mặt à, lục nó rơi xuống thì là nó có cái độ rè độ rè khi nào mà anh em mà thấy chuông Đấy, thì anh em sẽ đánh tài còn anh em thấy rẻ thì anh em đánh xỉu nhé cái à, cách nghe một tài xỉu này không phải là ai nghe được anh em nhé không phải ai nghe được anh em nào mà có uh, sẵn cái cảm âm ở trong người thì là anh em sẽ nghe được cái hột tài xỉu này nó dễ nhất đơn giản nhất đấy thì anh em nào mà chưa nghe thì anh em sẽ học ngay từ ban đầu đấy, ngay từ ban đầu thì học sẽ như thế nào đây đấy thì anh em uh, sẽ phân biệt được anh em sẽ phải phân biệt được cái mặt nhất và mặt lục nó rơi xuống nó kêu như thế nào đấy, cái tiếng của cái hột tài xỉu nó mật nhất và mật lục nó kêu như nào thì anh em à, xem video này tôi sẽ chỉ ra cái cách mà anh em phải phân biệt được mật nhất và mật lục nhé đấy thì uh, mật nhất khi mật nhất nó rơi xuống này nó sẽ có cái độ chuông đấy, cái âm của nó thanh nghe rất là trong nhé nó không có cái độ rè đây thử cho anh em này Đấy, tôi sẽ thử mật lục cho anh em đó anh em nghe anh em phải nghe thật là kỹ nhé nó có cái độ rè đằng sau đó Đấy, anh em phải nghe thật là kỹ nếu anh em là nghe chưa được thì anh em có thể là tua đi tua lại anh em nghe Đấy, thì nghe được rồi thì anh em có thể học cách à, nghe hột tài xỉu này thì chính anh em là người nâng cao cái tay nghề của anh em lên chứ không phải là ai cả anh em chỉ cần biết được cái cách nghe hột tài xỉu cái lúc ban đầu đấy, nghe được hột tài xỉu nó như thế nào nhá thì là anh em à, sẽ chỉ học cái bước ban đầu để anh em có thể nghe được hột tài xỉu thôi còn nghe được cao hay không đấy, nghe được giỏi hay không thì là do anh em nữa đấy, anh em phải về nhà anh em luyện tập văn nôn võ luyện đó. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em cái ờ, vài ba chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của cái cách đánh tài xỉu này Đấy, cái cách nghe hột tài xỉu mà anh em đi đến sân chơi không cần mang những đồ chơi bịp vào sân chơi nhé Đó, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em khi nào mà có mặt nhất thì à, nó có cái có cái độ chuông đấy, độ vang nói chung là cái chén đấy nó phải thanh nó không có cái âm rè đằng sau đấy, thì còn khi nào mà có âm rè thì là anh em sẽ đánh xỉu nhá đó thì ờ, đây tôi bảo sẽ là các anh em còn anh em nào mà nghe được rồi thì anh em theo dõi video và đoán cùng với tôi nhé đấy, như cái chén này thì tôi ờ, nghe được cái ờ, đường tài của nó khá là cao nhá dạ. cái độ ờ, thanh của nó nói chung là cái chén này nó chuông thanh mở cho anh em này tài nhá 456 đúng không đó khi mà anh em nghe được rồi thì anh em bất cứ những cái bộ hột nào anh em có thể là nghe được nhé Đấy, như cái chén này thì tôi có nghe tiếng ờ, rẻ nhẹ của mật uh, của mật nhị đó thì uh, tôi đoán uh, chén này sẽ khoảng tầm uh, 70 là nó ở xỉu nhá mở cho anh em này 70 toàn là 70 và xỉu đó 125 đúng không anh em Đấy, tiếp tục cho anh em một hai chén nữa để cho anh em thấy được là cái cách nghe hồi tài xỉu này nó luôn luôn nó hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi nhé Đấy, như chén này tôi bỏ này bỏ này đó như cái chén này thì à, tôi à, đoán còn tầm 80 đến 90 phần trăm nó lên tài 80 phần trăm 90 phần trăm lên tài nhé độ đường tài của nó khá là cao mở cho anh em này đó một hai ba sáu đúng không em tiếp tục cho anh em nhé đó như cái chén này thì à, anh em sẽ à, đánh xỉu có độ rè Đấy, có độ rè cái này thì có có độ rè có cả độ có cả chuông Đấy, nhưng mà phần chuông ít hơn nhá chuông ít hơn phần chuông ít hơn phần rè nói chung là chén này tôi sẽ đánh xỉu đó, ờ, 224 đấy. thì ờ, đấy video này ờ, tôi chia sẻ cho anh em cái cái bước mà anh em có thể nghe được hột tài xỉu nghe được cái hột tài xỉu chợ khi mà anh em nghe được hột tài xỉu chợ rồi thì thì anh em nghe được bất cứ những cái bộ hột tài xỉu nào đấy, kể cả bộ hột tài xỉu làm rồi đấy. thì uh, anh em nào mà muốn uh,